Mình là Lộc, đây là buổi sáng đầu tiên mình có mặt tại thành phố Cần Thơ Mình có nhờ anh à, chủ của homestay mướn cho mình một chiếc đò để mình đi chợ nổi cái răng Thì chiếc thì chiếc đò của mình là có giá là 400 ngàn cho một chuyến đi nha Các bạn nên chú ý là mình dậy sớm tầm 4 rưỡi đến 5 giờ mình đi ra ngoài chợ nổi là vừa rồi Một cái được rồi ba chủ của chiếc đò này là dì hai mình gọi là dì hai nhưng mà thật ra dì năm nay đã 73 tuổi rồi dì nói mình là dì lái đò từ năm 30 tuổi đến nay là khoảng bốn mươi mấy năm rồi đó các bạn Bây giờ chỉ là mới tờ mờ sáng thôi Các bạn có thể thấy là mặt trời phía xa đang chuẩn bị mọc lên rồi đó Buổi sáng ở trên sông rất là đẹp nha Đây là lần đầu tiên mình dậy sớm mà mình đến ờ, bến Ninh Kiều như thế này luôn á các bạn Ở phía xa xa kia cũng có hai chiếc đò Đò nhỏ ờ, đi khoảng chừng 2 đến 4 người thôi Còn chiếc đò lớn đi khoảng ba mấy người luôn đó các bạn Phía xa kia có một cái chợ ven sông Mình nghĩ là cái chợ này nó hoạt động tầm 3-4 giờ sáng rồi đó Cho nên bây giờ là vẫn rất là đông người lý xăng dầu người ta bán xăng cho các chiếc đò ở trên một cái xà lan nha y như là ở trên bờ Dì hai nói mình là từ bến Ninh Kiều di chuyển đến ờ, chợ nổi Cái Răng thì tầm 30 đến 45 phút Thì trong khoảng thời gian này mình có thể ngồi mình ngắm nhìn quang cảnh hai bên rất là đẹp nha hai lấy đồ rất là hay vì hai à, canh những cái con sóng và cưỡi lên cho nên mình đi mình cảm giác nó không có nhấp nhô khó chịu Chị hai kể là dì hai à, đã lấy đò từ năm 30 tuổi rồi ngày xưa là dì về bằng tay à, ra ngoài chợ nổi cái cái răng để bán đồ còn bây giờ do dì đã lớn tuổi rồi cho nên dì à, thường lấy đò để chở khách đi dạo chợ nổi cái răng động cơ máy cho nên ờ, dì lái rất là nhẹ nhàng nha mọi người kia lại gặp một cây xăng nữa cây xăng nằm ở trên một cái xà lan ở xung quanh người ta để những cái vỏ xe để cho tàu bè người ta tấp lại để cho khỏi bị trầy hoặc là bị hư các bạn nhìn rất là hay nha ngắm cảnh một lúc chúng ta cũng đã tới chợ nổi cái răng rồi các bạn có thể nhìn thấy không có một chiếc ờ, đò của cô chú bán nước người ta tách theo những cái đò của khách á, để người ta buôn bán chào hàng á các bạn vào đấy chị bà uống mà chiếc đò thiết kế rất là đặc biệt nha ở phần thành thành của chiếc đò có một cái chỗ để mình để nước này các bạn càng vô sâu trong bên trong chợ nổi cái răng thì rất là nhiều đò tàu người ta bán đồ bán hàng đó các bạn phía trần xa kia có ờ, những cô chú người ta lấy hàng về người ta bán nè người ta bán rất là nhiều trái thơm nha người dân này ngay ở trên đò luôn cho nên ờ, người ta ăn uống giặt giũ sinh hoạt ngay trên đò à, mình thấy rất là hay nhưng mà thật ra là công việc của họ đó các bạn có một chú kia bán vé số trên đò luôn rất là dễ thương chúng ta hạn chế nha đừng có dục rác ở dưới sông mình có thể là mình gói rác sau đó mình đem ờ, lên bờ để mình dục ở thùng rác một hành động nhỏ của mình thôi cũng hỗ trợ cho cái sông cho môi trường tốt đẹp hơn nha chứ mình thấy là đi nãy giờ rất là nhiều rác rất là nhiều túi mũ ở phía sông luôn các bạn trên mỗi chiếc đò như thế này đều có một cây xào người ta bán cái gì đó sẽ treo cái món hàng đó lên phía trên đó các bạn thấy không ở đằng kia có một cái xà lan người ta làm nhà hàng ở trên sông luôn các bạn thì mình hỏi là dì hai là có nên đến đây ăn không thì dì hai nói là dì hai sẽ dẫn mình đến một cái ờ, đò của một vợ chồng kia người ta bán đồ ăn ở trên sông

con ly còn một ly cà phê sữa đi cô tại nãy giờ mua sữa con lạnh rồi dạ con cái cây con ăn gì không cái cơm ngon nhãn ngon măng cục ngon măng cục hết rồi măng mặn không ăn ăn vào kia không trái ơi ăn tiếp chuyện chết vào kia đi con bà lên nè nè nè đẩy bà lên có ai đây bạn nè ờ này làm hay lắm có hai miếng cho ai miếng này mà làm một ngày trời ba mà làm không đúc hả cô đã hư chân đó nhiêu tiền ờ. mười ngàn hả con ờ, để cho con gửi tiền ờ. thôi mấy mua nước thì nhiều rồi cũng không theo rồi cảm ơn con nghe

Rồi bây giờ sau khi ăn sáng xong, thì Hai sẽ dẫn mình đến một cái ờ, khu này gọi là một cái làng hủ tiếu truyền thống. Làng hủ tiếu này người ta sẽ ờ, làm hủ tiếu và có những cái món ăn cho mình trong đó luôn các bạn. dạ thường đây vô mình ăn mình có gì bà dạ. dạ dạ dạ dạ dạ dạ cảm ơn dạ dạ dạ rồi đây là cái lò hủ tiếu của chú Sáu Hoài, lò hủ tiếu này rất nổi tiếng bởi cái món à, pizza hủ tiếu. Ngoài ra ở đây có bán rất là nhiều đồ lưu niệm thủ công nha. Phía sau thì có một cái lò để cho mình à, tận tay mình làm những cái à, thanh những cái sợi hủ tiếu. Nhưng mà do hôm nay là mình đi rất là ít người cho nên chắc là chú không có mở lò cho mình thử đâu. Các bạn hãy đi những ngày đông người nha, các mình có thể tận tay mình thử mình làm được những sợi hủ tiếu luôn các bạn. sau khi đi chơi mấy tiếng đồng hồ thì mình cũng rất là mệt rồi Chị hai hỏi là mình có muốn đi chơi chỗ nào nữa không thì mình nói là thôi mình muốn về à, Mình rất là thích cái ờ, chuyến đi hôm nay rất là ý nghĩa nha Bởi vì à, mình gặp rất là nhiều những cái à, à, hoạt động mua bán nè, được ăn uống nè, được ghé là hủ tiếu Ngoài ra còn nghe chị hai kể về cái cuộc đời của mình nữa Mình thật sự là rất là thích nếu có dịp mình sẽ ghé Cần Thơ một lần nữa thì mình chắc chắn mình sẽ đi chợ nổi cái răng bạn hãy nên thử đi chợ nổi cái răng một lần để có những cái trải nghiệm như mình nha đồ ăn nhiều quá hộp gà nướng nè